Xin chào tất cả các bạn nha Lại là mình Hoàng Đức đây Thì mấy hôm nay mình bận quá bạn Cho nên mình cũng không có thời gian để mà chơi Baccarat này đó, Thì mình Nói chung là cái khu vực của mình ở Thì nghe nói là công an người ta đang sôi rất là căng Cho nên là mình cũng tàn tàn tàn thôi Thì uh, mình cũng biết cái trang này á đã đang có khuyến mãi 100% Mà tám dòng cược bạn Thì mình nạp vô 5 triệu Mình lấy được uh, ờ, 5 triệu là 10 triệu Xong rồi tối hôm qua mình vô cái kèo xỉu trận Chelsea đó thì mình uh, trận Chelsea Real thì mình ăn được 3 ờ, triệu nữa thì bây giờ ở đây đang có số vốn là 13 triệu đó cho nên là mình coi như là vốn gốc là 5 triệu thôi rồi cái tiền mình ăn là 3 triệu nó là 8 triệu còn phần còn lại là cái tiền khuyến mãi thì bây giờ mình sẽ đánh như thế nào để mà mình bào cược từ nhà cái thôi bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà người ta đang quảng cáo lừa đảo trên Facebook về cái tool tool hỗ trợ ba sóc đĩa thì mình muốn nói hẳn với các bạn ở đây luôn thì không bao giờ có phần mềm tôi nữa đâu còn cụ thể như thế nào thì cứ vào bàn đi vừa chơi mình sẽ vừa chia sẻ các bạn luôn chứ ngồi nói chuyện gì không thì nó cũng chán lắm ha thì ở đây uh, hiện tại thì cũng không có các bạn nào đẹp bạn ơi nhìn sơ qua cái sảnh này Bagarat Q03 à, cái này cái này không biết chơi không, không có nghiên cứu thôi cứ vào đại một bạn đi bàn này nè bàn này hồi nãy nó đang chạy cầu đẹp nó vừa chạy ba ba xong thì nó lại chạy rất là lung tung thì theo nguyên tắc thì khi mà nó chạy đẹp xong rồi nó chạy loạn như thế này thì tiếp theo nó vẫn sẽ chạy đẹp thôi có thể là sẽ về 44 hoặc là 4321 thì ở đây mình thấy là hoặc là có thể là 33 như là trước đây thì mình tay này tay đầu này mình sẽ ngưng mình sẽ ngưng xem là nó về 44 à, hay là 4321 nếu như ra tay cái nữa thì là 44 còn nếu là ô nếu ra tay cái nữa thì là 4321 còn nếu ra tay con thì là 44 thì mình cứ bình tĩnh không quan sát cậu thôi 8 dòng cược lực mình đánh tàn tàn tàn trước con cậu 44 các bạn ơi thì nói chung là cầu kèo thì cũng chỉ là dự đoán thôi cầu kèo là gì là lịch sử của cái dáng bài nó ra thì mình dựa vô đó để mà mình đặt cái tỷ lệ ăn nó sẽ cao hơn thôi chứ không không phải là một trăm phần trăm ăn các bạn đó mình cái đánh cái phương pháp thì cứ chốt lỗ chốt lãi hợp lý để chơi thôi mình đánh theo kiểu cơm gạo bạn ơi mình ăn thì có thể là ăn sẽ một hai triệu mình ngưng thua thua một hai triệu mình cũng ngưng luôn đó nhiều bạn thì thích x hai x ba tài khoản còn mình thì không ha tại vì nếu như thay ba tài khoản thì các bạn cũng phải đánh đổi cái việc là các bạn có thể thua trái hết vốn rồi tại này cãi mình ăn rồi nè ok chưa nhưng mà ở đây mình thấy các bạn mình để vô nhà con thì nó đang ra là cầu 22 ở, đường cầu cầu đặt này thì tên này mình đang phân dân lắm nếu như theo đường cầu trên thì là về cái nhưng theo đường cầu dưới thì về con mà mình xác định theo đường cầu 44 từ đầu thì mình theo luôn nhưng tên này sẽ đánh nhẹ lại 500 thôi đó thì khi mà mình đánh cơm gạo đây nè ăn thì ăn ít nhưng mà thua thì cũng không có thua nhiều thua một hai triệu thôi còn nếu như bạn ăn ít hết ba vốn thì khi mà các bạn thua thì các bạn cũng sẽ thua sạch không bao giờ còn một đồng nào hết rồi bảy hình nè hình là lụm ok một là đủ rồi đó 14 triệu rồi nè bây giờ bắt tiếp nhà cái thôi rồi tầm này sẽ đánh tiếp một triệu ha thì à, mình cũng chia sẻ với các bạn luôn á mình lướt Facebook hổm rày á thì mình thấy có rất là nhiều cái trang người ta đăng là quảng cáo tool đó người ta dùng cái phần mềm dự đoán lá bài để mà hỗ trợ cho các bạn thì mình nói các bạn luôn không bao giờ có cái phần mềm ở đâu các bạn nếu như mà có thì các bạn tưởng tượng đi các bạn mà có các bạn có thể là các bạn lấy các bạn xài một mình không hay các bạn kêu dòng họ bạn bè các bạn vô xài chứ hơi đâu mà đi quảng cáo giới thiệu cho người này người kia đó bài nó kéo trực tiếp như thế này nè có thời gian gì nè làm sao nó tuôn dự đoán được bạn tất cả là bịp thôi rồi ok tay này cái mình ăn nè à, mình để mình soi cầu cái gì mình nói tiếp ha rồi tay này cái gì vậy thì đã lên 15 triệu rồi bây giờ mình sẽ đánh uh, tàn tàn tàn đi đánh tàn tàn à, hai ba trăm gì đó đi 300 nếu như mà hết cái đường cầu 44 này thì mình ngưng chốt lại ở đây ha đó mình ăn đi tất nhiên các bạn thấy không ăn không có nhiều thua cũng không có nhiều đó còn mình chia sẻ như thế này thì tất nhiên các bạn nào thích đó, thì có thể tham khảo có thể là chơi theo không thì thôi đó người ta hay nói là không có ai cho không nhau cái gì hết còn mình thì muốn làm video vừa kiếm tiền từ youtube vừa chia sẻ cho các bạn đang thua tha xa bờ chứ mình không có muốn giới thiệu phần mềm tool đồ này kia để lừa đảo các bạn đó anh em mình rồi à, ờ, tay này mình thua nè thôi chứ mình sẽ ngưng ờ, không đánh nữa ha mình sẽ ra chia sẻ một vài câu chuyện thôi thì mình ờ, lừa đảo nhau làm gì các bạn đó mình cứ chơi đó thì mình vừa đấy à, mình vừa chơi nè giờ mình vừa đánh liên minh nè thấy không đó thì mình cứ thoải mái mình chơi mình làm việc đó, ban ngày thì làm việc ban đêm về thì có thời gian rảnh rỗi thì mình đầu tư mình chơi game cũng như là mình đang có lập một cái nhóm để mà hỗ trợ cho các bạn thì mình chơi là như, như thế nào thì mình nạp tiền vô đó các bạn cũng nạp tiền vô tài khoản của các bạn nó ngân hàng các bạn nha giờ mình vô mình chơi thì mình ví dụ mình đọc tay nào đó vô mình đọc cái đi thì mình vô mình đánh cái đó thì các bạn đánh theo thì ăn thì anh em mình cùng ăn còn thua thì cùng thua nói chung là kiếm tiền được từ nhà cái mình phải nên kiếm tiền từ nhà cái chứ đừng có nên mà lừa đảo người ta vô cái con đường này làm gì các bạn ai chơi thì mình chơi tàn tàn tàn còn ai mà không chơi tốt nhất cũng đừng nên chơi đó mình thẳng thắn với nhau như vậy chứ đừng có thấy người ta không biết gì cái nói là tuôn này kia hay là đầu tư đồ này nọ à, ai đã chính vô con đường này rồi thì rất là khó để mà dứt ra nhưng mà đã không dứt ra được thì mình chơi như thế nào các bạn có tiền vốn 100 triệu 200 triệu thì các bạn chỉ nên bỏ ra 10 20 triệu để chơi nó ờ, chứ không phải là cứ tất tay tất tay tất tay vô làm gì các bạn biết mà đâu khó ăn rất là khó để ăn được tiền từ nhà cái như mình vậy đó lâu lâu mình vẫn thua mình vẫn có đăng video mình đánh thua nhưng mà thua như thế nào thua làm sao để mà mình rút ra được cái bài học kinh nghiệm thì thôi mình cũng uh, chắc là mình sẽ kết thúc video này ở đây luôn bây giờ cũng trễ rồi mình cũng chuẩn bị đi ngủ thôi các bạn ơi thì uh, hy vọng là cái video này cũng đã giúp cho các bạn nắm rõ được phần nào những cái phần mềm tool hỗ trợ đâu này kia lãnh lừa đảo đó rồi bạn nào mà cần hỗ trợ hay là cái gì đó thì cứ nhắn tin trực tiếp qua số zalo của mình mình hoàn toàn là không thu phí không lọc lá hay là không dẫn dắt các bạn đi vô một cái trang nhà cái cá cược nào hết các bạn chơi gian nào các bạn chơi các bạn cần kiến thức kinh nghiệm gì thì các bạn cứ nhắn tin hỏi cho mình đó thì nhiều bạn nói là thằng này nó xạo thằng này làm gì có chuyện mà ai mà làm miễn phí không ai cho không ai cái gì vậy thì các bạn thấy người ta đi làm từ thiện không thì mình làm dễ khác gì mình đi làm từ thiện đâu đó thì anh em nào mà thua tha thì cứ nhắn tin cho mình để mình tìm cách mình tháo gỡ được thì mình chơi tiếp không được thì mình nghỉ hẳn mình kiếm chuyện khác mình làm đó thì ờ, thì thôi mình sẽ kết thúc video này ở đây ha Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha